nhập ngũ anh hay rất em về vùng ngoài ô khó có bóng mây ở đây đêm vắng thương người còn ta với trời thời gian vào đêm rừng sao là nến khói sương dâng lối cỏ quên tóc mây thơm mùi cỏ đưa anh thoát xa dần vùng trần gian với những ưu tư cỏ mây đan dấu chân tròn đường tim bước mòn sợ khi người đi để thương để nhớ tiếng yêu đường ai nỡ trôi từ đường hành quân nắng cháy ra người tuổi vui thiếu vui vẫn thương mình thương đời nhiều khi trong giấc mộng mồ hôi kêu dài cùng tình yêu lắm bệnh nhân gian để đêm khói thuốc tay vàng tìm nhau thấy gần ngủ trên cỏ mây thường khi vào tối nhớ thương mây nhớ cả người ngủ trên cỏ mây thường khi vào tối nhớ thương mây nhớ cả người qua mảnh bên suối vắng đêm thơ gặp anh trong phút này là mừng trong phút này khi chiến tranh còn gây thêm máu lửa thì mộng mơ xin trả hết cho đời quê hương này còn mãi mãi chờ ai khi đôi chân vẫn tròn trên núi cao hồn vẫn đổi trao anh vẫn đi đi giết thù anh vẫn mong tìm ngày vui cho chúng mình ngoài kia sương xuống lạnh tình càng thêm khiến ta nhiều ta cố vui vì mai xa cách rồi dù thời gian chẳng có dễ qua mành nhưng đêm này còn ghi mãi lòng ai ta cố vui vì mai xa cách rồi dù thời gian chẳng có dễ qua mành nhưng cách phương trời thật buồn tin anh gục chết giữa chốn nông trường xa cho tơ duyên bể băng phút giây cuối trong đầu vẫn không nói nên lời vẫn xa cách phương đời vừa xinh như nụ hoa nở thêm cánh đã phân ly một lần tin anh đi một lần áo đẹp màu chính nhân tôi anh đôi bàn đường ta dịu nhau anh đi tôi ở mình vui được sao tin người yêu trước đến giờ bàn đi sâu gãy thêm nhịp cầu cơn gió thôi đôi khi chợt nghe tiếng tâm tư vòng nẻo về ngược dòng thời gian đưa hồn đi tìm quá khứ lúc môi không còn mềm giấc mơ không nẻo tìm bóng ngả chiều hoàng tim nghe hơi sương lành chỉ e trời mưa tay ôm kỷ niệm buồn ghi vào thơ lá bến tiếng đoàn tàu trong đêm bến hoang im khi bước chân hoa mộng vào đời mùa chiều nhẹ mây mưa thành u buồn dặn lối pháo vương trên đường dài mắt em xanh màu trời hết rồi ngày mai ơi khi yêu nghe mộng đẹp trong vòng tay có mấy ai ngờ chiều nay là đây canh buông theo lái những kỷ niệm buông trôi nói chi lần cuối hôm nay bạn đi có chân theo nhịp dạ hành tuổi đời vừa sinh như nụ hoa nở thêm cánh đã phân ly một lần tin anh đi một lần áo đẹp màu chính nhân tôi anh đôi bàn đường ta dịu nhau bàn đi dâu gãy thêm nhịp câu không gian tuy bao la mà đời chưa còn mềm giấc mơ không nẻo tim bóng ngả chiều hoàng tím anh năm đấu tranh an lành mai anh vì có em làm tròn nghĩa hiếu nhớ nguồn làm con